anh Long anh Long anh Long anh đây trời ơi cái gì vậy anh dạ, Long? trời trời trời anh chưa kịp trả lời luôn hỏi một giây vậy sao hỏi đi Trời ơi, cái gì á mà chói mắt ghê luôn á Lân Em mở cửa đi vô hả? Mà chiếu chiếu chiếu chiếu vô mắt em luôn á Sợ lắm Chiếu chiếu chiếu quá trời chiếu Thì được rồi nghe chiếu chói mắt em luôn Đây em biết cái gì không? Dạ không Đây là hai option hai bộ cúc dành cho áo quần áo vest phiên bản mới của mình nữa đó em cúc áo hả anh ừ. cúc áo sao em thấy là có cúc to cúc nhỏ khác nhau vậy anh thì à, theo thứ tự nè nút này là dành cho nút áo kích thước là cỡ 12 mm cái này là dành cho cúc của cái túi quần sau là ở 15 mm và cái này là cái cúc áo dành cho áo vest 20mm em thấy uh, khác biệt với uh, phiên bản trước không phiên bản trước là bên trong là lõm vô một nền sáng ống à ống ảnh ống ánh của vàng còn phiên bản này cũng sáng ống à ống ảnh ống ánh của vàng nhưng mà nó sẽ nằm bằng ở ngoài còn phiên bản trước là lõm vô trong và viên kim cương chủ cho cái cúc áo này tới 54 lần to vì vậy viên kim cương này cũng được trồi ra ngoài du ra ngoài tạo thành một điểm nhấn đặc biệt và rất là sáng ống à ống ánh là lý do tại sao hồi nãy em kêu là chói mắt em là vậy đó đó kim cương của cúc này là 54 vậy thì những cúc khác thì như thế nào vậy anh à, cúc áo thì 54 cúc quần thì 6 ly 3 và rất nhiều viên kim cương nhỏ xung quanh cái vìa vòng tròn ngoài cái cúc cho cái áo vest là tới 7 ly 2 to đùng chiếu lấp la lấp đánh kim cương to như vậy á thì giá như thế nào vậy anh thì tùy vào mỗi viên em tùy vào à, nước tùy vào độ sạch tùy vào viên đó đẹp như thế nào nói chung là nhiều yếu tố thì tùy viên sẽ có giá khác nhau nhưng viên 702 này nếu mà viên đẹp thì tầm trên 400 triệu ví dụ như là nước đi mà ba excellent VVS1 như viên cho cái cúc áo vest này là 72 nè nước đi VVS1 ba excellent Quỳnh Quang Non mặt bằng chiều cao lý tưởng không một tì vết viên cực kỳ đẹp viên này cũng vậy cũng là nước đi luôn viên 6 ly 3 cũng nước đi luôn nói chung là tất cả những viên này đều là nước đi và VVS1 hết ba excellent Quỳnh Quang đều năm hết và đặc biệt là viên không lỗi viên rất trong sáng và độ cao chiều cao mặt bàn hầu như rất lý tưởng luôn thì tùy nhu cầu của khách hàng ha còn viên những viên mình làm mẫu thì là những viên mình tuyển chọn thuộc một trong những viên đẹp xuất sắc để mình tuyển chọn mà làm mẫu mà rồi còn bên bên bộ bên này là cũng vậy logo vương miện cũng theo kích thước là 12mm dành cho áo 15mm dành cho cúc túi quần 20 dành cho cúc áo vest bây giờ mình sẽ tháo ra mình thay vào cái bản cúc mới này dặn ngược kim đồng hồ cái cái đầu vàng này ra đây và đây là phiên bản mới nè phiên bản uh, trước nè hai phiên bản này khác nhau một chỗ là bên trong chỗ bóng vàng ống ả này là nằm lõm vào bên trong và kim cương thì nhỏ hơn và đây là phiên bản mới là mẫu mới à, chỗ bóng vàng ống ả này sẽ nổi ngoài và có viên kim cương trụ chủ 54 to hơn chiếu hơn đẹp hơn xuất sắc hơn anh Long nhưng mà hình như áo của anh là áo Gucci đúng không anh Long đúng rồi anh là áo Gucci thì về anh uh, lái hai cái nút khi anh bỏ ra và anh thay vào hai cái nút uh, bằng vàng và kim cương của mình vào uh, hoặc là mình có thể dùng bộ nút uh, logo vương miện của mình áo này của mình bao nhiêu tiền vậy anh ừ, chiếc áo này anh mua hình như là 10 19 triệu mấy gần 20 triệu cộng với bây giờ cái nút mình nữa thì chắc là hơn một con nút này hơn nhiều này Kỳ Lân Luxury chuyên chế tác tất cả trang sức bằng vàng nguyên khối AU750 và kim cương hột xoàn thiên nhiên theo yêu cầu custom cá nhân hóa theo độc quyền và những sản phẩm theo tiêu chí cao cấp luxury của Kỳ Lân. Kỳ Lân Luxury sang trọng, đẳng cấp, hưởng lưu